Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021, tức ngày 24 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Hợi, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Hợi hôm nay là Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn dưới tác động của thương quan. Đặc biệt, nếu không cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, người làm ăn có thể rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Còn với người làm công ăn lương, bạn có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc khi đối mặt với đủ loại rắc rối. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là khó tránh khỏi và nó sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành mạnh mẽ hơn. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy yên ấm, có lẽ những bất đồng ý kiến thường xuyên xảy ra vì đôi bên chưa thực sự thấu hiểu. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính ấn cho thấy người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Lãnh đạo rất ấn tượng với sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn, và hẳn là bạn sẽ được trao cho những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn. Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân và nhường cho bất cứ ai khác. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được bộc lộ hết, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững hơn, Thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Mộc Khắc Thổ khuyên người tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà. Trong sự nghiệp, người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, không chịu nghe ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình. Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão trở nên rất si diện dưới tác động của nhị hợp. Bản mệnh thường không chịu nhận lỗi cho dù lỗi sai đã rành rành. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá cứng đầu cứng cổ và tránh hợp tác với bạn. Tuy nhiên, với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, có ích cho sự phát triển tương lai. Mộc khắc thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên khó có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, đôi bên cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Tương xung tác động, công việc của người tuổi thìn gặp nhiều trở ngại. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn lại khiến cấp trên và đồng nghiệp ác cảm, cho dù bạn có giỏi giang thế nào đi nữa. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tiến triển nặng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh đến từ đồng nghiệp trong ngày hôm nay, dưới tác động của thiên quan, có thể sẽ có kẻ cố tình muốn chơi xấu để hạ bệ bạn. Hãy luôn đề phòng mọi người xung quanh và chớ lơ là trong công việc. Thời điểm này, bạn cũng cần tránh việc mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù đôi bên có những ý kiến không phù hợp với nhau thì bạn cũng nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm, ý thức được đối tượng giao tiếp của mình là ai. Hỏa sinh thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc, bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ là người thẳng thắn, bạn tỏ ra rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc, khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự, Tuy nhiên, bạn đừng để mình trở nên nóng vội quá mức nhé. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn cùng trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau, giờ tốt trong ngày 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. 8. Tử vi tuổi Mùi. Cục diện tương hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết. Vì thế mà bạn bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong,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 Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim cho thấy người tuổi thân hòa hợp với nửa kia của mình, nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chưa quen hâm nóng tình cảm nhé. Bên cạnh đó, con giáp này là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn không muốn mình trở thành một bề trên chỉ biết ra lệnh, và chỉ bảo nên thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con. Tuy nhiên, tỷ kiên cho thấy bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp đấy. Khi mâu thuẫn với đồng nghiệp nổ ra, bạn cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, khiến tình hình càng thêm căng thẳng, không giải quyết được việc gì. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, thậm chí bản mệnh có thể tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chùn bước. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân. Thổ sinh kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kỵ nhau cả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính Ấn Độ mệnh, sự nghiệp của người tuổi Tuất có những tiến triển tích cực. Sự nghiêm túc, chính trực của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp. Bạn có thể được mọi người tin tưởng và lãnh đạo cất nhắc. Nếu là người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn cũng rất được lòng nhân viên của mình. Bạn luôn biết cách sắp đặt đúng người vào đúng vị trí,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 những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng. Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Tuy nhiên, thực thần nâng đỡ, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài vào ngày hôm nay. Bạn đã làm việc không mệt mỏi suốt thời gian qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình.